lắm con sống với hàng dừa mộng xanh câu hứa năm xưa trong một chiều trời mưa em nói em thương anh nhiều thương em anh tình rất nhiều nhưng đời không như giấc mơ đẹp em rời xa trốn đây một ngày em muốn bước lên đô thành vì em đã nghe câu chuyện vài người trong xóm nói em sao xinh đẹp sao ở quê làm gì làm em cứ anh đã chạy theo đến tàn kịp ngày em hành trang bước đi mặt hồ vắng chiếu bóng người nhưng cùng muốn em ơi ở lại sẽ không còn những cánh diều những buổi chiều tung tăng với mây gió về em nữa phải không em thấm thoát đã ba năm đi đâu mà xa xăm tình em về thăm quê ra mắt ai với mẹ cha trông ngóng chờ đợi nhung nhớ một thời giờ trên tay anh tâm thịt cười ngày xưa em muốn bước lên đô thành vì em đã nghe câu chuyện vài người trong xóm nói em sao xinh đẹp sao ở quê làm gì làm em cứ thêm những mơ mộng em muốn cách xa nơi này bỏ lại anh với tiếng yêu thương nồng say anh đã chạy theo đến tàn kiệt ngày em hành trang bước đi mặt hồ vắng chiếu bóng người nhưng cũng muốn em ơi cuộc này phải không em để lại tất cả nỗi buồn ở đằng sau em lần lần quên quên đi những ký ức đẹp quên cả luôn nơi em lớn lên nơi đây không thuộc về em nữa phải không em anh đã chạy theo đến tàn kiệt ngày em hành trang bước đi mặt hồ vắng chiếu bóng người nhưng cùng muốn em mới ở lại sẽ không còn những cánh diều những buổi chiều tung tăng với mây gió